xin cảm ơn anh em Trần Đức Trung Rất là cảm ơn anh em à, Đã có 4 tháng liên tiếp đăng ký cái gói hội viên đứng đầu hội siêu cấp Cảm ơn anh em Đấy là cái gói cao nhất ở trên kênh để ủng hộ tôi Cảm ơn anh em Trần Đức Trung rất nhiều Hôm nay chơi gì đây anh em Cho cổ like đồ game anh em ạ Thôi chết rồi Như thế này thì nó lại vào đam mê <laughs> Hôm nay tôi có đổi cái con chết Cho nó phong thủy hơn một chút Đấy, hôm nay sẽ là một con chết thần chết Con này thì nó khá là đẹp và nó là free, một cái con chết free rất đẹp Nếu mà anh em chưa biết được à, cách lấy con chết này thì nó ở trong cái phần là hướng dẫn tân thủ anh em nhá Anh em có thể uh, vào cái phần hướng dẫn tân thủ anh em chơi Ui <laughs> Bài này chơi gì đấy Tôi là tôi cũng muốn chơi cái này lắm Bộ này bây giờ nó mạnh Anh em ạ Thế mà chuyện này nó lại ra cái um, Mấy cái con này Đỏ này rồi Saman này ừ. Thực ra có cái hai tia ấy Ở đây tôi ghép được cái hai tia rồi Đấy mà tôi có con live blitz live sớm Tôi mà chơi cờ live nó là tuyệt vời luôn Nhưng mà thôi Hôm nay thì nói chung là cũng có Một cái ờ, sự trách móc nhẹ đến từ vị trí của anh em Phạm Hưng Đấy anh em Phạm Hưng thì có yêu cầu một cái line up bốn cọc, bốn đỏ, bốn Saman và nó là lay up God anh em nhé God kết hợp với cả bốn cọc bốn đỏ bốn Saman từ khá lâu rồi. Đấy nhưng mà tôi um, chưa thực hiện tôi chưa thực hiện thì hôm nay chắc là tôi sẽ trả bài anh em Phạm Hưng Đấy Cái lý do mà tại làm sao mà tôi không chơi cái lay up này Bởi vì thực ra anh em cũng biết sau những cái quá trình mà tôi um, nhận định meta ấy Tôi đánh giá về cái meta này này Thì phải nói thật với anh em là meta này nó không phải là meta chơi gót ngon Chơi gót ấy, mà chơi gót về late game ấy Thì nó sẽ đánh ở siêu late, nó sẽ rất lâu Đấy, chơi gót thì thường là nó sẽ không chơi theo cái kiểu là chơi uh, kết thúc game sớm ở đâu Anh em ạ, nhưng cái, những cái bộ mà kiểu dạng gót đỏ hay là gót Saman ấy Nó sẽ rất lâu, rất lâu về sau Thì nó mới chơi được, nó mới khỏe được Còn cái giai đoạn đầu ấy thì thực ra nó phải hên nó ra được cái, cái, cái con God of War ấy sớm thì chơi được chuỗi thắng Đấy hoặc là ra cái bộ mech sớm thì chơi được chuỗi thắng Nhưng mà khó lắm Trận này thì nó không ra <clears throat> À đây Này chơi đúng nhở Thunder Spirit này Thunder Spirit Ok Nhưng cái bộ mech thì nó không ra sớm Nên là chúng ta sẽ không có những cái free roll đầu game Để gia tăng sức mạnh của đội hình Từ từ đã anh em nhé. Bình tĩnh Tôi sẽ cố gắng làm nào để giữ máu thôi Bởi vì bây giờ chúng ta không có viên ma lăng Đấy <clears throat> Không có viên ma lăng nên là tạm thời Cái đồ gì mà ghép được cho cái bọn bắn trưởng này Thì tôi ghép trước thôi Ok còn tí nữa có ma lăng thì tính sau Ma lăng thì chắc là cũng chỉ cần một cái giáp băng hoặc là một cái bờ là ổn rồi. Thằng này ra cả gấu assassin này này. Cái meta này này. Thì tôi khuyên anh em là lên chơi những cái đội hình kiểu như là ha assassin ấy. Assassin này cũng là một trong những cái đội hình mà nó ít bị counter. Assassin là một trong những cái đội hình ít bị counter. Hôm trước có một anh em nào đấy, <clears throat> tôi cũng không nhớ không không không không nhớ tên có mấy anh em có comment vào trong cái video clip của tôi ngay cái clip trước thôi hình như là anh em nguyễn đức trung thì phải anh em có comment là meta này thì chơi uh, chơi chơi sát thủ ấy chơi assassin nó bị ao meta thì thực ra là không nhá anh em nhá không hề luôn mà đấy là do tôi không chơi thôi tôi không chơi đâu đấy anh em còn cái bộ sát thủ ấy Ở trong cái meta này nó là một cái bộ Tôi phải đánh giá nó ở cái tia one Cái tia đầu tiên luôn Đấy <clears throat> Về cái sức mạnh đội hình Ít bị counter Đấy dễ chơi anh em ra là con gấu assassin nhá Cái bộ đấy là kẹp được cái con gấu vào ở giữa game Ở level 7 là kẹp gấu 6 assassin giữ máu rất tốt Đấy và câu được con gấu assassin ra ấy thì Khả năng thắng chiến thắng top 1 là rất cao Mà cái bộ assassin anh em cũng có thể nhận thấy là nó đấm được hầu hết những cái bộ mà nó đang là hot bây giờ như là cái bộ beat hay là cái bộ uh, bộ clay là những cái bộ đang rất hot bây giờ thì nó đấm được hết anh em nhá. <clears throat> nói trận đấu này thì nói thật với anh em là bài nó đấy anh em thấy nó toàn cặp thôi toàn cặp thôi và chắc chắn thôi nó không lên hai sao thì bắt buộc là chúng ta phải eco thôi không có đồ đấy bài khèo thì chắc chắn là phải eco rồi eco thôi nhưng không biết cái thằng nào nó phá chuỗi của mình không thì không biết nha anh em nhá <clears throat> Bây giờ ấy, tôi chỉ cần cái con Squadman lên 2 sao và con con con Zipper lên 2 sao thôi thì sẵn sàng bỏ bài lên đánh luôn. Chứ tôi cũng chẳng muốn eco làm gì đâu. Nhưng mà bài này yếu không không làm được gì được hết anh em ạ. Đấy không làm gì được hết. Mà đấy, tôi nói là chơi gót ấy là nó phải có gót ở vua. Không ra gót ở vua thì làm sao mà có thể đánh được đầu game đấy. Không chí ít thì nó cũng phải ra được cái con con lên 2 sao. Ví dụ như con rồng mập này lên 2 sao là có thể chơi được này <clears throat> Chơi co thì chúng ta sẽ ưu tiên cho những cái con co thấp tiền trước anh em ạ Bài này chơi co thấp tiền thôi Chơi um, ví dụ như là chơi co Thunder Spirit này là được Thunder Spirit co được Hoặc là chơi rồng mập Rồng mập cũng được I might be red, but I ain't shy. Về late game thì có thể là chúng ta sẽ kiếm mấy con ca lông Nhưng mà ca lông thì đừng có mong chờ quá nhiều vào con ca lông anh em ạ ca lông ở trong beta này nó rất là khó ra Rất khó ra luôn Đấy Chơi ở level 10 nhưng mà roll có khi 50 tiền nó chỉ ra được một con thôi Là không lên được hai sao Cái quan trọng nhất là co là phải lên được hai sao Bao nhiêu đô cũng được Kể cả là một đô nhá một đô lên hai sao thì nó cũng uy tín luôn <clears throat> Ví dụ như là con Heaven Bomber nhá rất là uy tín nếu mà lên được hai sao sớm làm co dồn đồ cho nó hai sao là cũng gánh rồi hoặc là con water spirit hai sao chơi gót thì chỉ có những cái con đấy thôi water spirit này những cái con mà thông dụng water spirit rồng mập uh, heaven bomber đấy chơi được Có gấu này Ok Chúng ta sẽ phải câu gấu đấy Tôi cứ trò con gấu này vào Biết đâu đấy nó lại ra là cái con gấu Ví dụ như là con gấu Saman Thì rất ngon Chúng ta có thể kích hoạt được cái bộ 4 Saman sớm Hoặc là có một con gấu mết Ok luôn Gấu mết thì tuyệt vời gấu mết là ok nhất Ra là con mết thì có thể là đánh được Có thể chiến được luôn đấy Còn gấu Saman thì chúng ta cứ phải đợi từ từ 4 Saman được chơi Đấy còn gấu Assassin thì sẽ có thêm 3 tiền bán đấy đó ui <clears throat> ôi Được quá anh em ơi <laughs> Ok Rồi thế thì sẽ Xem nào Dòng mập có khi giải tán nhỉ Tầm này có chơi rồng báo không? Quả trứng này, gót này Rồi, giải tán anh em ạ Quả trứng cũng phải mua cơ Ờ, thiếu một slot Thôi thì áp cấp lên Áp cấp lên Chúng ta sẽ áp cấp thêm một cấp nữa Ok, có một slot cho God of War Toàn những cái con mà cần phải mua thôi Bây giờ Nổ một cái con Bây giờ mà ngon nhất nhá Ngon nhất là lổ luôn một con gấu Saman nữa Đập trứng luôn Đánh chuỗi thắng luôn Đấy Không nói nhiều Ra gấu mết thì cũng ok Ok Ui rồi không ra ma lăng anh em ạ Chơi gót không ra ma lăng này Bài này chơi chơi Clyde ngon luôn anh em ạ Cấp điên kết hợp với cả hai tia Đầu game có hết anh em ơi Thế mà lấy tôi lại lại lại lại bán đi đấy Để tôi thực hiện cái yêu cầu của anh em Phạm Hưng đấy <laughs> Anh em thấy tôi phải nói là rất chiều fan luôn Fan hôm nay nhắc một cái vừa mới sáng nay nhá Sáng nay là comment nhắc cái Tối là tôi làm luôn clip Đấy <laughs> Đúng là kiểu là có cái huy hiệu hội viên mà nó khác hẳn ngay đúng không Vips vip pro mà tôi là thật là cũng ấy náy bởi vì là thực ra anh em phạm hưng cũng yêu cầu lâu rồi anh em phạm hưng yêu cầu lâu rồi nhưng mà tôi chưa thực hiện đấy thực hiện rất nhiều những cái yêu cầu của các anh em khác nhưng mà anh em phạm hưng vẫn chưa thực hiện ui rồi anh em <laughs> ra rồi này ra rồi này đập trứng luôn thôi nhưng mà vấn đề ấy là ở cái chỗ là như nào con này nó không có đồ không có đồ anh em ạ không có ma lăng thôi được <clears throat> những cái món đồ này thì nó phải có stack nó mới mạnh không có stack thì vẫn yếu đấy nó lại thế cơ anh em ạ thôi được rồi bây giờ cho cái cái con con cm này vào này đấy kết hợp với mết ngon hơn anh em ạ cho cái con này vào ấy thì nó sẽ tăng mana được nó sẽ không cần phải viên ma lăng nó sẽ có khả năng tăng mana nhá đó ok Ổn đấy Bây giờ nhá Bây giờ ổn hơn nữa là Swordman đến hai sao Swordman đến hai sao chắc chắn đánh được chuỗi thẳng Bởi vì cái con đấy nó Nó trưởng của nó là đam ma pháp Sát thương ma pháp nó đánh nhau với cái bọn này thì nó sẽ gây được rất nhiều đam Vì chúng ta kẹp được với 3 mét vào mà Hay quá, lướt được phát lửa, Vừa mới lướt được phát bị đùm ạ 6 máu Ui đây rồi anh em ơi, già này, hay quá. Bây giờ thắng là có sắc đấy. Có lên là đánh chuỗi thắng luôn không nhỉ? Mà chơi 6 human thì sao? <laughs> lại một trận nữa hôm hôm hôm nay lại cũng chơi giống hôm qua chơi tối thượng luôn đấy hả? Được không? Mà chơi đang chơi chuỗi thua mà chơi chơi 6 human eco à? ảo nhỉ thằng này ăn được không không tôi nghĩ là khó lắm nó kẹp ở đây là bốn glacier kẹp với cả một con uh, con con hai sao fallen witcher hai sao thì không ăn được Bây giờ chỉ cần ăn một phát thôi là tôi sẽ đánh chỗ thắng luôn Ui anh em ơi Thôi chết rồi đúng rồi Đúng rồi anh em ạ à. Đúng rồi này Thiếu một con Mới có 5 con thôi Ơ Được đấy nhở <laughs> Ui rồi anh em ơi <clears throat> Quả này nó phải gọi là quả gót tối thượng luôn Gót mà 12 con thì chắc chắn nó là tối thượng rồi anh em Gót Saman cọc Nhưng mà lại là 12 con Ui rồi thế thì hôm nay thì quá được luôn anh em ạ Hôm nào anh em yêu cầu một cái bộ gì Tôi toàn là nâng cấp cái bộ đấy lên tối thượng <laughs> Như thế này thì Phải nói là anh em nhất anh em rồi đấy <clears throat> Bây giờ chỉ ra một cái con sói Ra con sói Ở rao sau Ra một con sói thôi Đấy là đủ bộ luôn Lúc đấy thì chắc là tôi dí một phát thẳng lên 9 luôn anh em ạ Chứ còn chân chờ gì nữa đâu À nhưng mà vẫn cần một viên ma lăng <laughs> Game mà không có viên ma lăng nào Cay thật rất cần một viên ma năng Được kìa Lướt phát được không? Đúng rồi Phát lửa được không? Ui hay quá Phát lửa được không? Ui được quá bạn ơi <laughs> Hay quá ừ. Được đấy Mất có ba máu rồi Rồi Thế này giống lắm anh em ơi Bài ra đúng kiểu chơi 12 con luôn đấy Bây giờ đang thiếu một cái slot ba human vào đá này ba human 3 mét ok bán cái con gấu rồi đi bán gấu đi mua cm anh em ạ ưu tiền rồi như này chắc đẹp quái được nha 3 mét rồi mà ok kìa Thôi chết rồi anh em ơi Thế này thì nó dí vào con già sớm quá Ôi rời ra không kịp tung trưởng Ủa Thế này có toang quái không nhở Trông sợ thế Ui gô đá gánh kèo, gô đá gánh Hay quá Ui được quá bạn ơi Hay quá Tăng rồi, được Ui, tôi cứ tưởng là là là không ăn được quái Ui dồi đây rồi anh em ơi <laughs> Thiếu một con sói nữa thôi <clears throat> Thiếu đúng một con sói Nhưng mà đồ chán quá anh em ạ Đồ trận này chán quá Rồi eco tiếp vậy Từ từ đã Bây giờ phải ra con sói đã thì mới ấy được Bây giờ vẫn đang ngon Anh em ạ Vẫn đang ngon Vẫn đang ngon Vẫn đang ngon Bài vẫn ngon Ui bài bọn này to thật đấy Tôi thấy bài thằng nào cũng to cơ Thằng này đang có chuối Cổ chưa ăn được Nói chung là quả vừa rồi tôi cho 6 human vào tôi không ăn thằng này Nếu mà tôi có cố tôi roll ra 6 human Chưa được Bình tĩnh đã Từ tốn nó uốn hai máu Hơi thấp rồi đấy Hơi thấp rồi đấy Nhưng mà thôi Chơi cái bộ này nó phải lên 10 cơ Cứ bình tĩnh Chỉ cần đủ human phát là gì đến 9 luôn mà <clears throat> Căn bản là bây giờ nó không có đồ nên là tôi không dám gọi là quá là mạnh tay anh em ạ. Trong cái việc là áp cấp cũng như là xả tiền ấy thì nó phải còn có phải có đồ nữa cơ để chúng ta lấy chúng ta mới đánh được cơ. Còn bây giờ không có đồ đánh rất yếu. Đấy bài đồ khéo quá. <clears throat> ít nhất là phải có một viên ma lăng một cái bờ linh ghép một cái bờ linh mới chơi được nổi không Thằng này trông nó còn yếu hơn tôi ấy Đấy, thôi được rồi Ăn được thằng này thì thôi Đéo ăn được cô Ảo thật sự <clears throat> Vẫn không ăn được Ok Grim Chuck Cho vào đủ 6 human luôn Nhưng mà bây giờ chúng ta có lên 9 luôn không nhỉ Tôi nghĩ là chưa Đang có chuỗi 12 Đang có chuỗi 12 từ từ đã Chuỗi thua cộng 12 thì nó cũng đang có nhiều tiền <clears throat> Cứ bình tĩnh Bởi vì cái sức mạnh của đội hình này Nó cũng chưa mạnh lắm đâu Để mà có thể ăn được người ta Xong đánh chuỗi thắng luôn ấy Thôi Cứ từ từ anh em ạ Cứ phải có đồ đã Đấy gặp thằng này chưa chắc đã ăn đâu Đấy Nhìn thế thôi nhưng mà yếu Vì không có đồ nên là mãi nó mới tung trưởng được ấy Đấy Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Rồi Ui vẫn không ăn được anh em ạ Nhìn biết không ăn được rồi Đấy Chưa chắc đã ăn được đâu Đây là đang ở level 8 rồi đấy Đối thủ ở level 7 Vẫn ăn được tôi À đây, đây bây giờ thì có thể ăn được này Bây giờ già hai sao này Đó, đập trứng luôn cho già đi Nhưng mà già này thì tôi phải nói với anh em là cái con già này này Nó cũng nhịn ỉa nó cũng lâu lắm Anh em ạ à, Táo bón mãi mới dặn được ra phát Có khi lúc dặn trưởng ra thì ừ, Coi như là địch đã tiêu diệt hết quân mình rồi Không có cái gì để có thể bắn được trưởng sớm cả nó đánh chậm anh em ạ Con này nó đánh chậm nữa là Tăng mana chậm Thằng này thì giết được Thằng này trông có vẻ yếu Ăn được Không nhưng mà nếu mà nó combo đẹp thì nó ăn được tôi đấy Ok ok ok Rồi Phát đầu tiên Liệu rằng là trò chơi đã bắt <laughs> Liệu rằng là trò chơi đã bắt đầu được chưa nhỉ anh em nhỉ <laughs> Câu hỏi đặt ra 36 máu liệu có vẻ là quá ít Thấp quá anh em ạ Bình thường tôi không mở tôi để số máu nó, nó thấp đến như này đâu 36 máu bắt đầu lật kèo Lật kèo từ round thứ 21 Chuyện này là do không có đồ Không dám làm gì Đấy, chốt đây là lấy đồ nhưng mà thực ra anh em thấy là lấy cũng chả ghép được cái gì Chả ghép được cái gì luôn Bây giờ tôi rất cần là một cái viên ma lăng Một viên ma lăng ghép blink Thế thôi Chỉ cần một viên ma lăng thôi Hy vọng là ra được cái viên ma lăng Mà nếu mà ra cái viên ma lăng nhá Mà ra cho tôi thêm cái giáp nữa thì tốt Thì nó sẽ là cái giáp băng Con già ra Con già này thì tôi đánh giá không cao Thường hay bắn trưởng là Bắn trưởng ngu lắm à, tôi thường là tôi tôi, tôi thích ôi ôi thì chết rồi anh em ơi chuyển mệt rồi đéo có ma lang luôn <clears throat> toàn chính thức toàn anh em ạ chính thức toàn không một viên ma lăng ảo thật sự luôn đấy thề có khi round này lên 10 luôn anh em ạ Lên 10 luôn Xác định đánh chuỗi thẳng lên 10 kẹp 4 man vào Không nói nhiều Uống Saman 4 Human À 6 Human Đồ đã có luôn <clears throat> Bực ghê cơ anh em ạ à. Bực thật sự ấy Không có một cái món đồ nào luôn ấy Ui rồi gấu assassin 2 sao ạ Khó rồi Chuyện này khó Thằng này tự nhiên sắp chết Ra là con gấu assassin 2 sao lại ngon rồi ấy chơi gấu assassin Chơi bộ assassin có gấu ngon lắm anh em ạ Cá lông này Cá lông này phải lấy Phải lấy, phải lấy, phải lấy Ra phải lấy áp 10 ra cá lông Ok, cũng được Bây giờ bỏ nó gì để lấy con cá long Bỏ con gót đi Có hai tia ở đây có hai tia có đồ cho ca lông nhá này có đồ cho ca lông rồi ok <clears throat> cố gắng lên 11 thôi anh em ạ trận này không lên được 12 đâu trận này với cái số lượng đồ như này và với bài như này với cái thế trận như này thì tôi nghĩ là không lên được 12 nói cho nhanh nhanh anh em nhá lên 12 là xuống hồ đấy bây giờ cố tham lên 12 là xuống hồ ngay chúng ta sẽ 11 xong chúng ta bán hết đi chúng ta form bài saman kết hợp với gót thôi anh em như anh em phạm hưng yêu cầu nó chính là cái bộ bốn cọc kết hợp với cả bốn saman bốn gót đấy đấy nhá chúng ta form như thế luôn form được càng sớm càng tốt bởi vì à, đấy round 25 là nó tính là bắt đầu là vào late game vào late game rồi là đội hình nó phải ra ra màu rồi nó phải ra hình rồi chứ nó không thể vẫn đang ở trong cái quá trình xây dựng được chúng ta vẫn đang trong cái quá trình à, xây dựng đấy chứ chúng ta vẫn chưa form được đâu đây nó vẫn chỉ là gọi là sơ cấp thôi, nó chưa phải là gọi là trung cấp. Đấy, nó chưa phải lên đại học <laughs> Trông vẫn thế thôi, vẫn yếu đấy anh em Gặp mấy cái thằng ở phía trên, nó bây giờ nó to rồi Tốc độ trận đấu đẩy nhanh lắm anh em ạ Bây giờ anh em chơi anh em có thể cảm nhận được ở Trong meta này tốc độ trận đấu quá nhanh Nhất là những cái rank càng cao Nha anh em nhá, càng cao thì tốc độ nó càng nhanh Round này tạm thời tôi sẽ bỏ Saman ra Tôi chơi con cá lông anh em ạ Chơi cá lông khỏe hơn Có cá, cá lông có hai tia Với cả chúng ta sẽ tận dụng cái con gấu đá một chút <clears throat> Bởi vì bây giờ cái bọn Saman ấy Nếu mà hóa thì cũng chỉ cái con gấu đá nó hóa ngon thôi Chứ còn những cái con còn lại nó là cái con hai tiền Con một tiền thì nó có hóa là cái Nó cộng thêm có một tiền thì nó được ra ba tiền thôi Thì cũng chỉ là ba tiền một sao thôi Yếu lắm anh em ạ Đấy Hoặc là một tiền hai sao thì nói chung là rất yếu khoan thua phải kiếm được ra con bốn tiền cơ bây giờ lên được cái con bốn tiền để kép vào thì nó mới mạnh được 30 <clears throat> máu Chúng ta sẽ có cơ hội lên được 11 Còn 12 thì thôi nha anh em nhé Tôi sẽ không lên 12 đâu Bài này không chơi được 12 con Khó 12 con ấy thì phải chơi nó phải lắp sẵn là chúng ta ra được rồng với cả mết chơi 12 con Tức ở level 10 nó sẽ là 6 mét rồi 6 mét 5 rồng ở level 10 chơi được rồi Thì chơi được Nếu mà chúng ta chơi sang man như này thì khó lắm <clears throat> Ok Thằng này ăn được Rồi Hay quá cắt chuỗi luôn Ui được cái nhở Được quá Hay hay quá có tiền có sách ui đây rồi anh em ơi đây rồi thôi thôi anh em ạ thôi thôi thôi thôi, thôi. đủ đấy bây giờ có tham lên 12 không nhỉ không cần lên 12 đâu bây giờ nhá Nếu mà ở 11 là chúng ta có 6 à, chúng ta có 4 Saman kết hợp với cả 4 cọc 4 Saman 4 cọc 3 mét và 4 gót mạnh luôn anh em ạ à, bây giờ thiếu con rớt thôi giao con rớt nữa là đủ bộ giao con rớt với con khan đúng không cả con khan nữa còn bây giờ mà nếu mà muốn lên được 12 ấy Muốn lên được 12 thì nó sẽ phải có là Ít nhất là 7 rao thắng 7 rao thắng mới lên được Không được khó lắm bảy đau thẳng mới kiếm đủ sách là lên 12 cơ ba tia cho ca lông nhỏ có đồ ca lông này rồi cọc này kẹp được cọc đấy rồi saman được không từ từ nhá bây giờ thôi bỏ đi anh em ạ không không không chơi không chơi không chơi, không chơi. Bây giờ tôi <clears throat> tôi tôi tôi, ờ, chuyển sang Saman God thôi. Tầm này human gì nữa đâu. Đúng không? Đấy thôi. Rồi, lấy hai tia cho Calong. Lấy ba tia cho Calong. Trận này chắc chắn là sẽ phải giữ uh, chơi con CM Bởi vì nếu không có CM ấy Thì cái con con ca lông nó sẽ không bắn được trưởng đâu Con ca lông nó không có ma lăng Già nó chả có ma lăng Bắn mãi mới tung được trưởng anh em ạ Mãi là mới ra là trưởng Nhưng mà chúng ta cần con CM để giúp tăng mana Dơ so Đấy chính là lý do sao mà chơi con sao ờ, Sound Evo chứ không phải là Grimchok Đấy, lý do là như thế đấy anh em Lý do của tôi đó chính là để cho nó búp mana Cho nó tung, nó tung trưởng sớm Đây rồi Kiếm khan anh em ạ, kiếm khan đã Thiếu khan Khan nó rớt, khan rớt, khan rớt, khan rớt Ui đây rồi, rớt đây rồi Nếu mà rớt ra là đủ bộ này Rớt là bắn ra đi này Ok <clears throat> Con già chắc chắn là tôi sẽ không chơi Anh em nhá, không có ma lăng Già không có ma lăng ờ, phế, phế toàn tập luôn Đấy, đồ dồn cho Spirit Dồn cho Thunder Spirit là rất là ok Rồi bây giờ ra con rớt nữa thì đập trứng là xong Co nó sẽ là con rớt và con cá lông anh em nhá Tạm thời thì, thì, thì uh, Thunder Spirit gánh kèo đó Đấy, Thunder Spirit chính ra nha Con này tăng mana rất nhanh Gặp gấu Assassin này thì vẫn thua thôi <clears throat> Chơi tạm cái con này tí nữa chuyển sang như là con 4 tiền, 5 tiền Anh em ạ Chúng ta chơi tạm với con lava thôi Xong tí nữa bán lava đi nhá Chúng ta sẽ không chơi lava Lava nó chỉ là một cái con uh, Nếu mà anh em chưa Saman ấy thì có một cái uh, lưu ý cho anh em này là cái con Lava này Nó chỉ là một cái con nhưng mà khi mà anh em up lên 2 sao ấy Thì nó chỉ là có giá nó là 4 tiền thôi Đấy <clears throat> Nên 2 sao là nó chỉ có 4 tiền thôi Tức là nó bằng một cái con 4 tiền một sao Đấy cái giá trị của một cái con Saman nó biến hình ấy Đấy mà khi mà anh em lên 3 sao ấy 3 sao ở con con Lava Saman nhá Anh em nuôi ấy thì cái giá trị con Lava Saman anh em nuôi lên 3 sao nó chỉ có 6 tiền thôi Tức là nó bằng một cái con 4 tiền lên 2 sao Tức là giá của nó là 6 tiền Khổ không? Thế nên đừng bao giờ nuôi con này nhá Nếu mà anh em chơi Saman Anh em chơi Saman mà anh em nuôi cái con con Lava Saman lên 3 sao ấy là anh em bị lỗ Bị lỗ ấy Thà là anh em nuôi cái con uh, ờ, 4 tiền lên 2 sao Nó đơn giản rất nhiều Mà nó vẫn hiện nó vẫn hiện ra được cái con Saman 6 tiền Cái con Saman 4 tiền ấy, 2 sao ấy Và cái con Saman 2 tiền 3 sao Giá trị của nó giống hệt, hệt nhau Và nó sẽ biến ra được cái con có giá trị giống nhau Thế là nếu mà anh em khô máu anh roll một cái con 2 tiền lên 3 sao Thì anh em đừng làm thế đó phí anh em ạ à. <clears throat> Anh em nhá Đấy, thà là anh em nuôi con uh, Squire Squire lên 2 sao con đấy là nó ra có 5 tiền 3 sao luôn đấy <clears throat> anh em nuôi cái con uh, ờ, 4 tiền lên 3 sao thì nó sẽ ra 5 tiền 3 sao anh em nhé hoặc là anh em có thể nuôi cái con 5 tiền lên 2 sao thôi Đấy, cái giá trị nó càng cao ấy, cái con chết nó càng cao thì nó chỉ cần càng thấp sao là nó ra những con con con tướng là 5 đô 3 sao assassin này nói chung là nó ra con gấu assassin này nó quá mạnh rồi anh em ạ ra gấu assassin thì thứ nào mà nó chịu được nó chịu nổi đâu và assassin nó ở trong cái bộ assassin mà có kira thì nó mạnh lắm đấy <clears throat> nhưng mà tất nhiên là bây giờ nó ôm cọc rồi tôi nghĩ là trong 40 giây này thì khả năng cao là nó sẽ không phá được cái cọc ở đâu con gấu này thì tốc đánh nó chậm anh em ạ à. đam to thôi đam to chứ tốc đánh là 1.2 cả 1.2 cơ mà Đánh làm sao mà vỡ được cái cọc ở đây Đấy tới 1,2 giây mới đánh được một phát Anh em bảo trong vòng 20 giây liệu có phá cái cọc này không? Chắc chắn là không Đấy Cuối cùng là nó chỉ là cầm hòa thôi <laughs> Mặc dù là nó ra cái con Gấu Assassin nhưng mà nó không thắng của tôi cơ Ờ thế cơ Cọc này ngon đấy Để counter vào mấy cái con này này Đấy, đấy tôi vẫn chưa đủ bộ nhá Tôi vẫn thiếu một cái ờ, một một con khan để kích hoạt ba cọc đấy Đến khi mà tôi đủ cọc rồi có khi là bọn assassin nó lại thua ấy Chưa chắc Đấy, chưa chắc là đã ăn được tôi đâu Rồi, à, thằng tô một có vẻ hơi xanh ấy nhá Tô một Goblin bây giờ đang Goblin mech rồi xanh quá nhỉ Có vẻ đang đánh chữ thắng đây à, Bây giờ cần một con khan và một con ca lông nữa rồi ca lông lên hai sao có trứng đấy rồi rồi ra một con ca lông đập trứng luôn mà nếu mà ra rớt thì tôi cũng đập trứng đấy, bởi vì ra rớt thì đấy anh em thấy là tôi đang kích hệ mết nên là rớt nó sẽ rất khỏe ở trong cái bộ mà chúng ta có kích hoạt mết ở đây 3 mét là được cộng thêm là 35% sát thương phép đấy Rớt nó sẽ có sức mạnh nó khá khá đấy Chán nhở ừ, Trận này chơi gót không có viên ma lăng nào luôn Ảo thật sự Thôi, nói chung là tôi sẽ lấy cái triệt thánh đó. Tăng châu chó Cái con Thunder nó chỉ cần sống ở trong combat để nó clear thôi anh em lọt một con cũng cũng được miễn làm sao clear hết mấy cái bọn lâu nhau à đây thôi năm đô rồi anh em ơi con năm đô này nó mới là con thế giới này Đấy, thay cho con này ra anh em nhá con này chỉ tính ra nhá là hai sao chỉ 4 tiền thôi là cái con Squire là nó 5 đô cơ Nó sẽ biến ra con nó to hơn Thằng này ăn được không? Thằng này chắc chắn chết Kể cả ra máy bay đủ bộ Đó Một thằng ra đi Ui hai quả trứng luôn Rớt đấy nào Trời ạ Đây nó chính là cái bơ này Nhưng mà chưa ra Chưa có viên ma lăng Bây giờ chỉ cần một viên ma lăng ghép được cái bơ cho ca là ngon rồi Không cần thiết là phải có thêm đồ cho rớt đâu Rớt đứng ở đằng sau bắn được Ca lông bờ linh Focus vào cái hàn đằng sau của đối thủ Căng quá nhở Máu bây giờ như nhau anh em ạ Máu sàn sàn như nhau Căng phết đấy Anh em thấy là trận này tôi còn phải ghép cái găng tay Kira cho nó tung trưởng sớm là anh em biết là tôi trận này tôi vã như thế nào. <laughs> Quá vã luôn ấy, thật. Không có viên ma lăng nào phải ghép cả cái găng tay Kira để cho tung trưởng nó dễ. Phải đái thật sự. Thằng này ăn được không? 6 đỏ à 6 đỏ Glacier Ăn được Ui đây rồi anh em ơi Cứu giá Ma <laughs> lăng cứu giá đây rồi Ôi rồi ôi đợi mãi bạn ơi Và cái thay lúc này ra Ok Đấy bây giờ dàn 5, 5 đô với cả 4 đô Saman thì nó tuyệt vời rồi anh em ạ Đó Tầm này bây giờ ra một con rớt một con ca lông rồi Dark Spirit 2 sao cũng chơi được Dark Spirit 2 sao chơi được nhá Chả nhé lại không chơi Dark nhỉ Có Chuyện này cần đấy Có bọn đỏ Chuyện này có bọn sáu đỏ sáu đỏ anh em ạ nhưng mà tôi cứ đợi cho cái round này đi Nếu mà thua thì tôi sẽ bán con unicorn đi Tôi mua Còn nếu mà chúng ta thắng thì thôi không cần bán nữa Mua luôn 5 đô mà Rồi Ui round này gặp cái thằng Có hai con này bay Goblin xanh Goblin xanh à. Nhưng mà tới chưa hệ hết Ok bạn ơi Ui đéo ăn được này Cay thế nhở Ui giới ơi ủa tôi chết rồi Tôi quên mất anh em ơi Mày qua Ra là con ca lông nó cũng gỡ lại, cho Rồi tôi quên mất Tôi định uh, tôi định bán cái con yêu con đi Nhưng không kịp rồi tôi định lóc lại Anh em ạ à, Chán thế Phí mất con đáp Thôi cũng chả trời đáp Thôi Không trời đáp Bởi vì là như này chúng ta có 3 mét mà Ui đây khan rồi Hay quá Đủ bộ rồi đấy anh em ơi Thế này đủ bộ rồi bốn cọc bây giờ nhá Ok nhá Vậy là tôi đã thực hiện đúng yêu cầu của anh em Phạm Hưng <laughs> Cái này nó là đúng yêu cầu đã nhá Còn chưa biết là top mấy Cứ biết là đúng yêu cầu đã ok Rồi 3 mét kết hợp với cả Thực ra 3 mét này là, là tôi là còn thêm vào đấy Là tôi có 3 mét luôn Còn bình thường là anh em Phạm Hưng nó chỉ có là ừ, Saman cọc thôi Gót thôi Đấy Tôi là tôi có thêm cả 3 mét luôn Khỏe chưa Quá khỏe anh em ạ rồi ôi, ủa, con gấu nó clear. Nhưng mà cái cái tuổi gì solo được với cả con ca lông? <laughs> ờ, gấu assassin hay sao? Nhưng mà mày solo hộ cái, solo hộ với con ca lông này cái. Ui giời. Quá tầm thường. Mà cái kiểu gì mà gấu assassin ra sớm thế mà bây giờ còn có hai máu kia vớ vẩn top 4. Gắt nha. Gắt thật sự luôn đấy trận này căn bản là thằng Goblin nó quá xanh nhưng mà nếu mà bây giờ mà Goblin gặp lại tôi thì chưa chắc ăn đâu nhá Goblin cũng Kalong 2 sao rồi hai máy bay Kalong có đồ Kira hai máy bay 2 sao Ok nhưng mà Kalong không có ba tia Tôi như này thì tôi chỉ cần thiếu một con rớt hai sao nữa thôi Thì nó là mắc binh rồi Anh em ạ Đấy, khan lên được 3 sao nữa nhỉ yeah. Rồi còn những cái con Saman này thì nếu mà chúng ta khỏe thì chúng ta cũng có thể cố gắng một chút để đưa những cái con Saman lên 3 sao Thì gọi được ra 5 đô 3 sao thì nó tuyệt vời luôn Lúc đấy thì không những là tôi có một cái con uh, ca lông 2 sao đâu Mà có khi là tôi có cả ca lông 3 sao <laughs> Úi rồi round này biến đẹp thế Biến ờ, rau quái thì biến đẹp, rõ đẹp luôn Sama này nó chơi được kiểu hên xui đây anh em tức là nếu mà nó biến đẹp thì là chúng ta ăn đối thủ còn nếu mà nó biến ngu thì là cũng là thua rồi thôi rớt độc trứng luôn ok đủ bộ nha anh em nhá đấy đủ bộ rồi à? Chả ghép được cái mẹ gì Thôi hai cái BKB vậy Tránh cái ờ, bọn uh, Goblin nó dồn nam anh em ạ Goblin nó dồn nam mạnh lắm Cần phải có BKB Giảm sát thương cho cho co Thằng này thì chắc chắn là ăn rồi Thằng này chắc chắn là tôi ăn rồi chín Warrior thì ôm cọc thôi bạn ơi Kể cả có Secret Lancer hay sao Ok một chú ra đi hai chú ra đi có viên ma lăng nữa luôn hay quá Thế là chúng ta có thêm viên ma lăng nữa anh em ơi Rồi Đồ cho ca lông được đấy nhở Hút máu Được không Hút máu cho ca lông Cho bắn cho nó sống dai Bờ linh cho sớt Ok Có đồ rồi anh em ơi Bây giờ thì là có đồ Quá tuyệt vời Đồ này chân lý đấy Mặc dù không có cái cuốc Nó phải có cái trừ màu ấy Trừ trừ giáp ấy Hút máu trừ giáp thì nó mới là thế giới Nhưng mà thôi được rồi không sao hết Ok Gặp thằng Glacier đỏ này chắc chắn ăn rồi Làm gì mà có cửa bạn ơi Ui cũng khỏe phết trâu thế nhở trâu phết đấy trâu phết đấy châu phết đấy ừ. không bạn ơi tôi bây giờ đang ăn hết ăn cả cái bọn goblin luôn rồi bây giờ thừa tiền rồi anh em full bộ rồi bây giờ chúng ta lại nuôi thêm saman anh em nhá bây giờ thừa tiền rồi mà nuôi calong lông ba sao với cả mấy cái con saman lên ba sao hết đi tầm này là mắc binh rồi còn cái gì nữa không không không không tăng ở nữa rồi bây giờ tăng thì muốn tăng là phải khan ba hoặc là bây giờ thêm được mấy cái con Saman lên được 3 sao Thì sức mạnh nó mới gia tăng Còn bây giờ là phụ thuộc vào hóa ngu hay là hóa khôn thôi Đấy, Saman hóa khôn cái ra toàn mấy con bắn trưởng sát thương ma pháp Thì là chắc chắn an không có nhiều Đấy, như cái rau này thì là ra ra assassin các thứ thì nó lại ngu người và ra được thêm một con calon thì cũng được Ok Ok bạn ơi Hết BKB Giật một phát Hay quá không ngăn được trâu thế ui ba ơi trâu thế nhở trâu phết đấy thằng kia là có thể nó sẽ lấy cái công nghệ mic và nó roll ra cái con ca lông lên ba sao còn tôi tôi sẽ roll tay <laughs> tôi sẽ roll chay ra cái con ca lông lên ba sao anh em ạ được đấy được không anh em thấy được không <laughs> được được anh em cái um, kho tường ấy ở trong cái kho nó sẽ có 10 con ca lông đấy nhưng mà nếu mà đối thủ chơi công nghệ mech ấy roll ra ca lông thì nó sẽ không tính anh em nhá riêng cái bọn mech thì nó sẽ không tính là vào cái kho tường đấy chính vì thế là nếu chúng ta chơi mà chúng ta thấy là đối thủ có ca lông thì chúng ta vẫn có thể roll được lên ba sao bởi vì bọn kia nó chơi là nó chơi mech chơi mech thì nó sẽ không phụ thuộc vào cái cái kho tướng 5 đô đó đỏ glacier bộ này thì top 3 thôi anh em ạ chơi bộ này top 3 thôi đây chơi cái bộ gót này của tôi là mới top một này này có điều là anh em biết rồi đấy anh em tôi đã nói từ đầu game từ cái đầu con game này tại sao tôi không hay chơi cái bộ này bởi vì bộ này nó quá là lết tức là nó quá là siêu lết luôn ấy chơi lúc nào thì nó phải rơi vào tầm khoảng round 45 Round 45 rồi thậm chí là round 50 nó mới kết thúc trận đấu Nó quá lâu Trận đấu nó kéo dài quá lâu và ra những cái con con co là quá khó Là những cái con co 5 đô Đấy Chính vì thế là chơi nó khá mất thời gian và nó khá là mệt Tôi thường tôi thích những cái bộ mì ăn liền kết hợp Các cái bộ mà chơi leo rank nhanh Chơi nó tầm khoảng round 30 đến 35 kết thúc trận đấu nó là ok rồi Nó là gọi là perfect còn vâng, nếu mà nó ra đến cái đao 40 thì nó là bị chậm rồi Anh em ạ Clip nó quá dài Đao quỷ Được Cấm đánh nhỉ Lấy cái cấm đánh hai thôi anh em Đao quỷ này thì ghép hai tia à? à không được Không được ghép hai tia thì là nó sẽ bị mất gót anh em ạ ghép ba tia thì nó sẽ bị mất gót Không chơi được Kích hệ tộc một cái là trên người của con con ca lông nó sẽ không có được hưởng gót Ngày trước thì được nhưng bây giờ nó update lại là nó hết cái cái cái đấy rồi Cái đấy chắc đó là ngày trước nó là bắt game Nó bị lỗi Cái Mạnh quá rồi anh em ạ Tập này chắc là tôi vô địch rồi bởi vì bây giờ ấy cái đội hình của tôi nó vừa có đam vật lý nó vừa có đam đam phép ấy đấy nên là bọn nó không thể counter được luôn bình thường nhá nếu mà nó là đam vật lý không ấy à nó là đam phép không ấy ví dụ như là cái bộ này nó chỉ dừng ở level 10 thôi ấy không kẹp được thêm ca lông vào ấy mà nó sẽ là bốn gót kết hợp với cả 3 mét và bốn saman bốn cọc ấy thì là nó vẫn còn có cái cửa mà nó nó chơi cái con con Secret Lancer nó ăn được tôi Đấy còn bây giờ nói nói thật là không bao giờ luôn Có ca lông vào thì đỡ không sao Đây rồi khan hai đây rồi hài quá Từ từ nhá Độc trứng thôi Rồi Rồi anh em ạ Hàm hố gì con ca lông 3 ờ, sao đâu hết game rồi <laughs> Tôi roll tôi nhận thấy là không thể lên được 3 sao nữa Thế thôi anh em nhé Đồ này bây giờ chả biết ghép cái gì luôn Cấm đánh thừa một cái Ui, anh em xem con lông địch kìa Đứng im luôn Bị cấm đánh anh em ạ Đấy, cấm đánh xong thì lại bắn cọc Bắn cọc gần chết luôn Ôi giời <laughs> Làm gì có cái cửa nào ăn được tôi anh em Cá lông kể cả là có Kira, có ba tia Cũng không có cửa ăn được anh em ạ Cũng không có cửa ăn được đâu Nó bị cấm đánh quá lâu <laughs> Rồi thua nốt rồi Ui đây rồi Ui rồi khan ba được đấy Lùi thêm con uh, ờ, sửa tôm Saman nha anh em nhé, Ơ cái gì nhở Ở đây đây đây Nuôi thêm con Storm Saman lên 3 sao nữa là xong Con Storm Saman lên 3 sao nó sẽ gọi ra 5 đô 3 sao Biết đâu đấy nó sẽ là một con Dash Spirit 3 Cướp máy bay, hay quá Cá lông mới đứng im luôn Đấy, sau khi mà tỉnh thì phải bắn hết các cái cọc cơ Bắn xong những cái cọc thì mới bắt đầu là đến bắn người Ui cũng căng đấy nhở Cũng căng đấy Cũng căng đấy Trâu phết Trâu phết đấy Trâu phết đấy Nhưng mà bị tun Ồ. Không có cửa bạn ơi Thứ nha Bây giờ mà nếu mà tôi lui thêm cái con uh, tư tế lên 3 sao <laughs> Full 3 sao Zaman thì anh em thấy có ổn không? Zaman chưa? Cái cọc nó có hai cọc ở phía dưới anh em ạ Thì một trong hai cọc đấy nó có khả năng cấm đánh anh em nhá Tức là nếu con ca lông nó đánh ấy Nó sẽ bị cấm đánh nữa Đấy nó sẽ được bị tước đi vũ khí Không bắn được Tức là ngoài cấm đánh của chúng ta ra thì còn một cái cấm đánh khác Đấy chính là cái cọc căng phết đấy đấy anh em thấy con cá lông nó đứng im rất lâu luôn đấy sau khi nó bắn được cái cọc thì nó sẽ phải bắn hai cọc còn lại nữa bắn hết tất cả các cọc thì nó mới bắt đầu bắn người được rồi lại một tun nữa thì lại đứng im thôi kịch bản lặp lại ồ đấy, nhấc ờ, sao cái tay lên anh em thấy không rồi chuyện này là chú xác định rồi cậu chỉ có buông thôi bạn ơi lấy đâu ra cái cửa nào ăn của tôi bộ này nó tối thượng nó ở level 10 là 3 mét kết hợp với cả 4 saman kết hợp với 4 cọc bây giờ tôi lên tận 11 tôi kẹp được thêm vào con cá lông nữa cơ mà ở level 10 nó đã mạnh lắm rồi đấy riêng cái bộ này nhá ở level 10 là nó còn đánh ngang cơ cái bọn năm rồng 9 mét cơ đánh ở level 12 ấy thế mà bây giờ tôi lên được tận 11 vì anh em biết là như nào Lên 11 mà chơi cái bộ này thôi rồi luôn Đối thủ chỉ có khóc thét anh em ơi Tầm này bây giờ kẹp Doom liếc vào chấp hết luôn Chấp cả kẹp Doom luôn Thậm chí là chấp nó kẹp ba con Doom vào luôn đấy Cửa gì mà Doom được trúng con ca lông của tôi Nói cho nhanh Doom thì Doom vào khan này Đấy Doom vào rớt này Rồi Doom vào mấy con Saman còn lâu mới Doom được chúng vào con Calong ừ. Thực ra cá lông trận này là cũng lúc đầu không định chơi cá lông nên là đồ không phải là ghép cho cá lông đâu Đồ là lấy những cái đồ thừa chắp vá cho con cá lông nên là con cá lông này nhìn trông hơi hèo Con cá lông của tôi chính ra nhá là đồ này là không ngon Nhưng mà cái đội hình của nó lại mạnh em ạ Đội hình này nó lại là cái đội hình mạnh Đội hình siêu lết mà Làm gì có cái đội hình nào mà toàn 5 đô như này đâu Lên nó khó Chơi bộ này lên được ca Calong hai sao thì rõ ràng là vô địch rồi Khốn phết đấy Thằng này nhá là bây giờ nó khôn rồi Nó biết là tôi cướp máy bay Nhưng mà bây giờ nó lé mấy con máy bay đi Thì tôi lại cướp con đáp <laughs> Thiếu gì con cướp đâu Ở trong cái bộ uh, bộ bộ Goblin Mech này quá nhiều con để có thể cướp luôn nhưng mà tất nhiên là cướp con máy bay là ngon ngon nhất rồi nhưng mà không cướp được máy bay cướp con đáp được mà nó có ba con máy bay để cướp cơ mà lé làm sao được hết anh em không bao giờ có thể là chạy được kể cả là có có có đổi chỗ vị trí con máy bay thì tôi vẫn còn có thể cướp được những người con khác rất nhanh rất nhanh ôi cố vẩn ra thua này ê ui thua Tôi ừ, chết rồi, không phải rồi anh em ơi <laughs> Xì xóa nhá, xì xóa nhá, không biết gì luôn Tôi không biết đâu Đây rồi, ui một con nữa thôi, một con nữa thôi, một con nữa thôi Ui, đây rồi anh em ơi 5 đô 3 sao đây rồi Hay quá Thêm một con 5 đô 3 sao nữa anh em nhá Thực ra chúng ta roll được cả Squire lên 2 sao nữa ấy là chúng ta thậm chí là còn có cả ở đây nó là ba con cơ anh em ạ ba con 5 đô ba sao nhưng mà tôi nghĩ là không không không không không được nữa rồi tôi đã cướp được con máy bay ở round này và round này tôi sẽ có thêm con bom ba sao nữa thì tôi nghĩ là trận này nó là kết nhà bà thúc 12 <laughs> máu trụ nổi không round này không làm sao mà trụ nổi anh em ui rồi tôi còn ở đây là hai con 5 đô ba sao và hai con hai con 5 ờ, đô 2 sao rồi thế thì thôi 12 máu rồi xác định là xuống hố anh em thấy không <laughs> xuống hố luôn làm gì nữa làm gì với cửa nào mà ăn được đâu nó chỉ là một con ca lông hai sao trong khi đấy tôi có tận ở đây nó là ba con 5 đô trong đấy là có hai con là ba sao hai con hai sao và hai con hai sao thì cầm đồ đấy anh em thấy khỏe không Khỏe chứ Đối thủ thì cũng nếu mà ra được bom ba thì cũng chỉ là bom ba không đồ thôi Rồi không biết là anh em Phạm Hưng có thấy à, thỏa mãn chưa Nếu là anh em thấy ok thì anh em hãy cho tôi một like kèm theo một comment ở phía dưới anh em